chào anh em nhé thì uh, trong những sân chơi sòng sới hiện nay thì đến 99 phần trăm tất cả sân chơi thì anh em không thể luôn những đồ đạc vào sân chơi được Đấy, nắp đĩa hột là hoàn toàn người ta thì làm sao mình mới giành thắng thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em bộ đồ chơi cái sản phẩm tiên tiến mới nhất để giúp anh em giành thắng trong tất cả sân chơi mình thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cái bộ đồ chơi về sản phẩm đánh đồ chơi bầu cua thì à, trên tay tôi đây là bộ sản phẩm mới nhất nó là nước cảm ứng không tan cái bộ đồ chơi này cách chơi làm sao chơi như nào sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em khi mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa của người ta anh em chỉ cần là mang theo dung dịch nước cảm ứng không tang này anh em nhỏ một giọt vào đầu ngón tay và đồng thời mình chạm tay vào hột bầu cua là trực tiếp nó sẽ báo dung về cái máy báo dung này cho anh biết được ra con gì mình chơi thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em cái hiệu quả của bộ đồ chơi này nhé thì à, trên đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hột bầu cua một cái đĩa và một cái nắp thì à, sau đây tôi sẽ sóc ngẫu nhiên đấy và tôi sẽ chọn ra vài hột bầu cua đấy đây trước tiên tôi sẽ thử cho anh em cái đĩa này chính tỏ anh em là đĩa này hoàn toàn đĩa bình thường không hề bịp đấy nắp cũng vậy này hoàn toàn nắp đây là hoàn toàn nắp bình thường đấy không phải nắp camera không phải nắp bịt hột này thử cho anh em vài hột ở đây tôi sẽ bốc ngẫu nhiên ba hột này thử luôn cho anh em là không hề hít này hoàn toàn bình thường này đây hoàn toàn bình thường này à, không hề hít này đấy thì cách chơi rất đơn giản thôi mình đến sân chơi người ta rồi anh em đến sân chơi người ta nhé anh em chỉ cần là lấy một giọt dung dịch nước cảm ứng này ừ. anh em nhỏ vào đầu ngón tay Đấy, nhỏ một giọt thôi và đồng thời mình chỉ cần chạm tay một mặt của một hột bầu cua Đấy, anh em tôi chỉ cần chạm tay một mặt ra đây cho anh em xem lại này không hề có một cái dấu vết gì nha anh em nhé ừ, đây không hề có dấu vết gì này thử lại 500 anh em này không hề hít này anh em đến sân chơi anh em chỉ cần là chạm tay một mặt nó sẽ báo dung 6 mặt 6 nhịp dung khác nhau để mình biết thì sau đây tôi sẽ bật cái máy báo dung lên và tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay tôi đánh cho anh em xem tôi sẽ bật lên này thì à, cách chơi rất đơn giản thôi như đây là cái sản phẩm cao cấp độc quyền mới nhất chúng tôi nên anh em thực sự quan tâm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này 09359554 để tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ cho anh em giờ tôi sẽ test tôi đánh cho anh em để chứng minh em cái độ hiệu quả nó nhé tôi cầm trực tiếp tới này tôi đánh cho anh em xem khoảng cách bắt xa của máy rung này so với cái sân chơi là khoảng cách tối đa là 7 mét đổ lại nhé ván này máy báo rung nó báo tôi biết chắc chắn ván này sẽ ra bầu anh em nhé mở này có một bầu một cá một gà Đấy, rất là chuẩn xác luôn nha sắc mạnh sóc nhẹ được đến sân chơi người ta hột nắp đĩa người ta anh em chỉ cần mang theo máy này anh em nút vào trong người và anh em chạm tay hột bầu cua người ta là anh em đánh thắng rồi con này máy báo dung nó báo tôi chắc chắc chắn phải sẽ có cua nhé mở này một cua một gà một tôm Đấy, rất là chuẩn xác anh em tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ được đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta anh em chỉ cần có cái sản phẩm này là anh em thắng rồi 100 trăm có cá này mở này có một cá một nai một bầu rất là chuẩn xác với nhau sóc mạnh này nó dùng sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé 100 trăm con này tôi sẽ đánh con nai anh em nhé mở này một nai hai cá đấy rất là chuẩn xác tiếp tục này 100 trăm tôi sẽ đánh con gà này mở này một gà một nai một cá đấy rất là chuẩn luôn chắc chắn con này sẽ có tôm anh em nhé mở này Đấy, anh em nhé có tôm có gà có bầu sắp tiếp này một trăm trăm con này sẽ có con cua anh em nhé mở này một cua một cá một tôm à, rất là chuẩn tiếp tục đây chắc chắn con này sẽ có con nai nhé mở này một nai hai cua Đấy, test cho anh em một ván nữa này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé 100 trăm con này tôi sẽ đánh con gà này mở này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn anh em tắt máy này thì đây tôi sẽ bóc luôn cho anh em xem này hoàn toàn 100 trăm không để lại tăng trứng luôn đấy cái bộ đồ chơi này là sản phẩm cao cấp độc quyền mới nhất là tôi nên anh em nào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 thì anh em nhé đây là nước cảm ứng đấy, không tan mới nhất thì ngoài đồ, đồ chơi về bầu cua ra chúng tôi rất là nhiều đồ chơi khác nhau về tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà và những trò chơi trên điện thoại động bầu cua tài xỉu sóc đĩa điện thoại giúp anh em có những đồ chơi tốt đồ chơi hay để anh em chơi anh em và nhìn trong sân chơi bình. Ôi, xin chào anh em